Cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Nhà đất Việt Long Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà vừa xây dựng xong Căn nhà có địa chỉ tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Xây dựng 4 tầng Có diện tích trên sổ đỏ là 35 mét vuông Phía trước ngõ ngôi nhà rộng 2 mét cách được chủ trịch đường ô tô 30 mét mời tất cả mọi người cùng tham quan trong ngôi nhà cái căn nhà vừa hoàn thiện xong chưa có điện nên hơi tối mọi người phía trước ngôi nhà như thường lệ chúng tôi sẽ có hai lớp cửa bên ngoài là lớp cửa sắt phun sơn tính điện bên trong sẽ là lớp cửa nhôm inox à nhôm nguyên pháp đây là căn góc rất là sáng nhà có mặt tiền rộng 3,8 mét cũng là chúng tôi chia làm hai phần phía trước sẽ là phần để xe đây sẽ là phần để xe còn phía trong sẽ là nhà bếp thì phần nhà bếp đây chúng tôi có phần tủ bếp được thiết kế từ gỗ sôi ngang mặt đá vẫn là đá đen ở đây sẽ là phần để tủ lạnh trên phía trên sẽ là đầu chờ của đường ống hút mùi và chờ trần thạch cao còn ngôi nhà sẽ có một lớp cửa phía sau vừa để lấy ánh sáng vừa lấy không khí trong ngôi nhà cửa khóa vào đây như thường lệ phần hầm cầu thang sẽ tận dụng được làm nhà vệ sinh tôi cũng ờ, xin phép không không quay chi tiết quá xin mời tất cả mọi người cùng đi lên tầng 2 ở phần ờ, tay vịn cầu thang chúng tôi được làm cầu thang làm từ gỗ ờ, tròn phần đá sẽ là đá đen à, đá tự nhiên bình định Xin mời tất cả mọi người tham quan tầng 2 Bởi vì hôm nay à, chúng tôi chưa đấu điện nên à, sẽ hơi tối một chút Đây, như thường lệ sẽ là phần phòng khách Ở phía trước phòng khách này thì hiện tại chúng tôi đang có một cái hạng mục nữa là Đó là cái vách, vách ngăn để trang trí Phía trên là trần thạch cao nhà thiết kế à, xây à, tầng lệch phía trước phía trước là sẽ có một phòng ngủ rất rộng cửa thân phòng là từ của trọ là phần nhà vệ sinh nhà vệ sinh thì chúng tôi lại chưa bị vệ sinh ở đây à, căn này cũng tôi có thiết kế khác một chút ở đây sẽ là phần đến chơi để lấy ánh sáng cho ngôi nhà xin mời mọi người tham quan tầng ba phía sau sẽ là một phòng ngủ vòng phía trước nhà vệ sinh mọi người có thể tham khảo những video khác của tôi để xem được những cái thiết bị vệ sinh mà chúng tôi đã lắp chúng tôi thường xuyên là lắp hàng viện thiết bị vệ sinh là hàng inox và gồm có đây đây sẽ có bếp vòi đầu chờ của bình nóng lạnh đây sẽ là gương và cái bồn rửa mặt mời mọi người tham quan tầng 4 như thường lệ phía sau sẽ có một phòng để làm phòng thờ nó sẽ phía trước giữa sẽ là phần kính trời đây là sẽ khu vực để máy giặt ở bên ngoài sẽ là sân phơi tôi đã bắn ờ, chuồng cọp hết xin nhắc lại một số thông tin cho tất cả mọi người căn nhà có địa chỉ tại phường nghĩa quận hà đông thành phố hà nội có diện tích trên sổ đỏ là 35 m vuông mặt tiền trên nhà là 3,8 m căn nhà có hướng là hướng tây bắc ngõ trước nhà rộng 2 m cách trục đường chính ô tô 3 đi lại 30 m căn nhà đang có giá chào bán là 1,1 tỷ 400 triệu đồng có bao thuế phí và thương lượng sang tên Quý khách hàng có nhu cầu mua nhà xin vui lòng liên hệ số điện thoại của chúng tôi trên bài viết. Chúng tôi ờ, có rất nhiều căn nhà xây nhiều vị trí khác nhau. Quý vị có thể vào kênh Nhà đất Việt Long để theo dõi những cái sản phẩm, những cái video mà tôi up lên để tham khảo được tìm được lựa chọn được những căn nhà phù hợp với nhu cầu của bản thân. Video đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.